à, Xin chào các bạn à, Bây giờ là Duy sẽ hướng dẫn các bạn tập luyện trên cái thanh xà Ở cái dòng máy BBMS 9000 chính mặt đẳng cấp của BBT Rồi Mày Mày Thì để lãnh hội được hết cái máy này á thì nó sẽ có những video chứ không phải là một video tất cả nhưng mà duy chỉ chia sẻ và chỉ các bạn những cái bài tập mà đáng giá nhất đáng giá nhất nha còn những cái bài chế thì nó rất là nhiều đó thì trên cái bài này trên cái cây xà này bạn nhớ giùm tôi bốn bài đó cây trước để làm gì cây sau để làm gì nó có giá trị của nó chứ không phải tự nhiên mà ta thiết kế như vậy đó một cái là lắp pull down là là là, là pull up á đu xà đó nó nó khác cái tên thôi cùng cơ chế rồi cái thứ hai là cái chin up chin up là cũng là đủ xà luôn rồi cái tiếp theo mà nên tập nữa là gì là đá bụng đá bụng đó thì bây giờ là duy sẽ minh họa với bạn hết những động tác đó đây là cái khu để chúng ta tập luyện những bài này luôn hít xà đơn hoặc là đu xà đơn để tập cơ xô lưng và tay trước đó là cái mặt đúng rồi tiếp tục Liệu theo chiều ngược lại có được hay không? Thử nha các bạn, bể đầu á Thử nha cái đầu của bạn nhắm chui lọt cái lỗ này hay không? Cái cổ phải cúi xuống nha Đó Động tác kia thì bạn ngửa ra động tác này thì bạn cúi xuống đó là hai cách tập ở bài pull up mà chúng ta có thể chơi được rồi cái chiều đó là chúng ta đứng về mặt sau tới cái cây này chúng ta thực hiện động tác chin up chin up là bắt buộc phải đứng dậy thôi đứng ở trong đây quay cái mặt ở đây nè là không có chin up được bể đầu chết nha rồi chin up là phải cầm cái tay ngửa ra đó nó thiết kế cho bạn cầm luôn rồi đó không thấy dễ thương không cái cây này nó có ý đồ của nó chứ không phải nó thiết kế cho nó vui nè chin nắp lên lên lên lên lên lên lên lên nó là chin nắp nha nè cái cái cái chin nó phải nắp nè là cái cầm á nó phải nắp lên mới được nắp qua khỏi cây nè tức là nó cao hơn cây này tức là kêu là trên nắp rồi tiếp tục đu là chúng ta sẽ tập bài knee rise knee là đủ gối rise là lên nhưng mà bài này thường thường nó sẽ nhẹ do đó các bạn sẽ cầm thêm cục tạ nhỏ nhỏ vậy hiểu không rồi cái tay các bạn cầm nó y chang như bài pull up nó pull up rồi cái chân bạn nè nhìn nè cái mũi chân của Di nè đưa cao lên tay cầm dày nhìn tay cầm để lấy cục tạ ra đó sau đó chúng ta giữ thăng bằng ok nói chung á là bạn đu bạn đứng bên nào cũng được hết đó đừng cầm này thôi cái này không có chỗ cầm cái này nó phục vụ cho bài chin up thôi bạn đu bạn thể cầm dày cầm dày đu quay mặt ra không có đụng đầu anh hy vọng là các bạn nãy giờ xem video này còn nhớ cái bài Performance Plus AB Crunch nhớ chưa thì bây giờ mình không có rồ phong lên lết mình có cái này lết ghê hơn nữa thì mình vẫn có thể tập động tác AB front cái này là nếu mà các bạn à, yếu á mua thêm dây kéo lưng nha các bạn tại vì quay video á là duy không có cần trang bị nó mất công nó mất nhiều thời gian để nó dựng video dài ra nên duy rút gọn rồi đỡ bên kết thúc như minh họa thôi đó bốn động tác bốn động tác căn bản nhất quyền thoại nhất hiệu quả nhất các bạn có thể thực hiện trên cái máy đu này còn một đống động tác chế á thì Duy không chia sẻ ở đây, không hướng nhận ở đây Bạn chỉ cần tập như đây thôi Bạn lên cái máy này là đủ thấy màu rồi Nha Và cái máy này chắc chắn Chỉ ở những phòng gym đẳng cấp 5 sao Mới trang bị các bạn thôi Không ai dám mua cái máy này về nhà tập cả Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.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 Ờ! xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam DBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder